Ờ, hotline 0339 789 906 xin kính chào tất cả các bạn ở video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về dòng nước hoa sexy trap hiện tại là một dòng sản phẩm mà được khá là nhiều đông đảo kênh nam giới sử dụng nhằm mục đích là kích thích người phụ nữ tăng hưng phấn cho họ khiến cho họ rạo rực trong cơ thể bồn chồn sinh lý các bạn nha đó tại vì sao mà dòng nước hoa này nó đang được phổ biến như vậy tại vì à, cái dòng sản phẩm này với lưu lượng pheromone trong mức an toàn khi chúng ta kích thích người phụ nữ sẽ cảm giác là hưng phấn rạo rực trong cơ thể bồn chồn sinh lý rất là cao luôn các bạn ạ à đó thì đa phần anh nam giới nào mà đã sử dụng một số dòng sản phẩm bên mình thì đều biết được cái hiệu quả cũng như cái công dụng tác dụng tuyệt vời của nó như thế nào đúng không ạ à? đó, thì ở video này thì một lần nữa Huy Hùng muốn chia sẻ lại cho các anh dòng sản phẩm Sexy Chap này đó thì đây là bên ngoài của nó đây các bạn ạ à. với dung tích là 29,5ml nha đó một chai như thế này thì chúng ta có thể sử dụng khá là lâu chắc là khoảng 3 đến 4 tháng tại vì đàn ông thì họ ít sử dụng nước hoa lắm các bạn ạ à. đó thì cái dòng nước hoa này chỉ hiệu quả khi mà các bạn xịt vào những đối tượng như là có quen biết với mình nè à, người bạn gái hoặc là những người yêu vợ hoặc là những người mà có quen biết tình cảm với mình thì nó mới hiệu quả nha còn ngoài ra khi các bạn xịt ở ngoài đường hoặc là xịt vào những người nào mà không quen biết thì nó chỉ là một cái dạng nước hoa nam tính mạnh mẽ thôi nha các bạn nhé đó thì đây à, đây là một chai à, sexy chap à, đây các bạn nhìn à, rất là đẹp nha rất là bắt mắt luôn nó nhìn như một chai nước hoa bình thường nhưng mà cái công lực à, công dụng nó rất là cao nha rất là mạnh mẽ luôn đây là cái thông tin của nhà sản xuất nè Uh, sexy chap là một cái dòng nước hoa của nhãn hàng USA của Mỹ 100% các bạn nha khi mà các bạn muốn kiểm tra sản phẩm đó thì các bạn có thể dùng phần mềm iCheck check có mã vạch này nó sẽ ra thông tin của nhà sản xuất xuất xứ cũng như là nguồn gốc của sản phẩm này các bạn nhá đó đây là cái thông tin của nó nè rất là nhiều nha bạn thấy không đó thì cách sử dụng nó rất là đơn giản thôi mình chỉ cần xịt vào những nơi là cổ tay vai gáy hoặc là những nơi là có tuyến mồ hôi của người phụ nữ thì khi đó người phụ nữ sẽ có cảm giác như là uh, mặt đỏ nè họ sẽ cười nói hai chân họ sẽ ghép lại tại vì cái lúc đó hóc môn xử lý của họ tăng cao họ muốn giải tỏa cái nhu cầu xử lý của họ rất là cao các bạn ạ thì lúc đó các bạn nên biết cách mơn trớn cũng như là biết cách gọi là vuốt ve yếm người phụ nữ để cho họ có cảm giác như là hưng phấn hơn các bạn nhé thì lúc đó thì mình mới tiến sâu hơn được về vấn đề quan hệ đó thì ờ, giá nó là 550 ngàn bạn nào muốn tư vấn muốn mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp vào số line là 0339 789 906 các bạn nha đây là một số like chủ lực bên mình đó các bạn ờ, ngại ngùng từ tới thể chat Zalo thì bên mình có ship hàng từ quốc và hàng tận nơi thì đóng gói kín đáo các bạn có thể an tâm tuyệt đối 100% giá là 550 ngàn các bạn nha ngoài ra thì bên mình còn có một số dòng sản phẩm thuốc sinh lý hỗ trợ sinh lý như là uh, đây là cho tên su hoặc là chai xịt chống sớm Vimax hoặc là uh, viên sủi XZ rất là nhiều cái dòng sản phẩm hỗ trợ xử lý bên mình đó bên mình cam kết với các bạn là hàng chính hãng 100% luôn nếu như các bạn phát hiện hàng giả nha nhái mình sẽ hoàn tiền gấp 10 cho các bạn luôn các bạn nhé đó xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau